À, Duy Mạnh xin uh, kính chào uh, quý vị và các bạn à, Hiện nay uh, trên thị trường Việt Nam thì uh, đang có rất nhiều những dòng máy giặt về sấy công nghiệp à, Ví dụ như là các cái dòng máy uh, xuất xứ từ Nhật Bản để kể đến như Yamamoto, uh, Inamoto, Toshi, uh, Nipper, Asahi vân vân hay những cái dòng máy uh, xuất xứ từ Hàn Quốc như là HS Cleantech hay à, của à, châu Âu như là Electrolux à, hoặc là Speedqueen vân vân thì đấy là những dòng máy giặt máy sấy công nghiệp đấy. À, nếu quý anh chị mà đang à, có một cái cơ sở giặt là dùng máy giặt công nghiệp máy sấy công nghiệp mà gặp những vấn đề như là à, cần thay linh kiện này hay là cần à, bảo trì máy này hay cần sửa máy à, đôi khi là đơn vị bán hàng à, thì đã hết thời gian bảo hành rồi đúng không ạ hết thời gian cam kết bảo hành rồi và do một lý do nào đó mà họ không hỗ trợ à, cho chúng ta trong cái khoảng thời gian hết thời gian bảo hành người ta không hỗ trợ nữa thì à, các anh chị không biết là tìm được à, thợ à, sửa máy ở đâu hay mua linh kiện ở đâu hay là cần hỗ trợ về kỹ thuật ở đâu đúng không ạ đấy thì các anh chị có thể liên hệ với đơn vị chúng tôi để được à, hỗ trợ à, về sửa máy giặt máy sấy công nghiệp hay cung cấp à, linh kiện thay thế cho những cái chiếc máy giặt máy sấy công nghiệp đúng không ạ như tại kho của chúng tôi đây thì rất nhiều những dòng máy công nghiệp Nhật cũ Đấy. thì nếu như quý vị các bạn cũng sử dụng những cái dòng máy công nghiệp Nhật cũ như thế này Đấy. mà cần phải sửa chữa thay thế linh kiện hay hỗ trợ về kỹ thuật thì hãy liên hệ với đơn vị chúng tôi chúng tôi có một đội ngũ kỹ thuật là vững chắc về tay nghề và rất là giàu kinh nghiệm à, sẽ hỗ trợ quý vị à, kịp thời về việc à, sửa máy về việc à, cung cấp linh kiện Đấy, để làm sao mà à, bên quý chị không còn phải lo là khi mà máy của mình hết bảo hành thì tìm đơn vị nào trên thị trường để có cái dịch vụ sửa chữa máy giặt máy sấy công nghiệp nữa à, khi mà quý vị gặp vấn đề cần à, xử lý về kỹ thuật thì hãy liên hệ với hotline chúng tôi à, 0963 155 622 à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn